đảo nó vẫn ở trong vậy trong trạm điện vô trong trạm điện kiểm tra nè nè em nè kiểm tra nó đi xe máy phải không nó luôn nó luôn chính xác nó luôn bắt lại bắt lại đùm đó nó mấy sao vậy ừ, sao sao như nãy nhiệm vụ á có gì bắt được thì phải có còn nếu mà cục xúc thì bắn bắn bỏ đi bắn bỏ xong cứu nó ồ nó đi ốc rốt kìa quá tôi chịu Mặc rô đâu rồi Mặc rô đem xe máy tới uh, điện hỗ trợ uh, tình huống truy đuổi nè Tất cả là cấp uh, ờ, tắt một nè User joined your channel. User joined your channel. Ờ, có ba tác quan phát hiện đối tượng đang uh, di chuyển approach ở gần uh, nhà cái này gọi là gì? Đồi Vinawork. Ở... Cái này gọi là đồi, đồi Vinawork, Vinawork nhá. nó chạy lên rồi chịu à nó đâu à con chó nó trên đỉnh đồi nè tìm tìm video tiếp nè video nó nằm dưới bên này à giờ nó chạy qua nó chạy xuống rồi hướng về cái ờ, cái đó là cái gì cái trung tâm hội nghị trung tâm hội nghị hai rồi Ờ, ở sau lưng kìa, sau lưng mọi người á, sau lưng mọi người á Nó chạy về phía sau lưng mọi người Mẹ Mọi người đi bắt em, đi về em lấy bay nha Ok Bây giờ lấy kịp không? Kịp, kịp, kịp Hai phút qua Nó chạy tốt phía dưới rồi Mò cổ đó đang đang tới đây nó cái gì đi cái tê nó nhẹ ừ, còn vốn nữa mà chị cứ check PDA đó đó đấy là hỏi em còn dấu của nó hay không thôi anh nghĩ xem còn dấu không bây giờ đối tượng đang ở uh, sa mạc rồi nhá đang ở chơi sửa xe ba trăm bốn trăm bốn nè xe bốn trăm bốn rồi sửa xe bốn trăm bốn ngoài sa mạc anh đoán xem là anh còn giấu không Đi nào lôi cái xe em ra ngoài đường vậy trời Cái đồ Heo vừa đứng game ờ, vừa à, cái xe Đứng lại <coughs> Đứng lại đi mà Tí mà mất cái xe sao Hồi Marco biết check PDA không vậy? Cái hình gì đúng không? Trời đủ quá G1 vô chi nã tội phạm Rồi thằng màu đỏ là bắt nó Á, à, Academy gì kỳ vậy? Ừ, PDA không check cứ ngồi hỏi vị trí là sao hả? À? Để xíu, giờ tới trụ sở lấy bay nè bây giờ đối tượng chạy qua hồ Alamo chạy đang ở trong hẻm núi đường núi hướng về ờ, câu cá hồ nhé câu cá hồ Alamo á à, thua bộ mô frost này sẽ bị đi chịu đối tượng vẫn ở khu vực đó nhé Đối tượng ờ, có vẻ là Brad thẳng là 12 giờ Rồi thấy đối tượng Đối tượng đi học rất lên núi hả? Đi tàn tàn theo đó thôi chị Đợi nó té thôi chứ ờ, Bạn chí nó nhiều mình đâu được đâu Các bạn lên vô cái đường bất lợi không à ừ, đường này thì chịu ơi còn giấu gì Ôi, chỗ mày chết bị đi ờ, để anh chết cho chết anh chết cho em em đi máy bay chết không được Cô nó có thể đây. nó chạy ra hướng quân đội nha đang nó đang hợp rát trên uh, cái đồi uh, ờ, C1 á nó không C1. ở đồi C1 gần ở nằm ở giữa C1 và Z3 ngay gần Rồi. cái bong ke á C1 và Z3 ok nè nó nó chạy xuống dốc gỗ á nó đang dốc gỗ dốc gỗ đúng không ok bữa sau chắc tao gặp mấy thằng này tao chấp nhận mấy cái điểm tao bắn bỏ quá tao bắn teaser thế mẹ ủa xấu sao là anh có quyền bắn hạ mà xấu sao là đối tượng nguy hiểm rồi nó đang chạy lùi à. nó đang ở trên núi của cái chỗ phía trên cái cái cái đường cầu đi vô cái hầm á rồi rồi rồi nó chỉ lên long vòng đó à rồi ờ, nó quẹo à, nó quẹo qua à, theo cái khu đường đất rồi đó khu đường đất xuống về chỗ câu cá đó nó lòng vòng vô đó đó câu cá hồ Alamo hả? Ừ. Nó đang nghe trên núi trên núi ờ, giờ... bãi ờ, sa mạc á. Bây giờ như thế này đây, bây giờ em chạy em chạy xe không được nó giật đúng không? Bây giờ em đứng một chỗ em uh, chép video rồi, đi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó đang đi theo cái đường mà lên đỉnh núi á, chứ không phải là đi trên đó đâu. Đường này đã lên trên đỉnh núi cao nhất luôn. Ok, hiểu rồi. Má nó vào túi bên kia rồi hả? Đang lên trên đỉnh núi rồi gần lên đỉnh núi rồi à. em bắt dấu tới ô cái xe cái xe trời đụng quá bắn hạ luôn có quyền bắn hạ cái này để em chạy lên em chặn đầu trên nó mà lên em bắn nó Đếm lên đây nó quay sau xuống, nó quay đầu xuống rồi, nó quay đầu xuống rồi nha Hướng qua đâu? nó đang đi về cái chỗ mà đầu đầu đầu ờ, hầm ờ, hầm đi qua núi á đang đi ngược lại chỗ nghe ờ, dốc gỗ đang để lại đi lên đỉnh núi nè chạy đi chạy đi em chạy lên trên đỉnh núi em em đứng em canh bắn nó trước vậy là anh có quyền lấy xe anh gạt cái đầu xe nó được cái gì này gạt thì anh gạt thôi chứ anh bích thôi chứ đừng anh tung nó là được anh có quyền quán này nha này là tội phạm nguy hiểm nó đang ở xe 1 đúng không? Đúng rồi, nó đang quay ngược lại đó anh Anh thấy nó chưa? Đứng Chưa Mày nó đang đi xuống á Anh thấy nó, em nó bay bắn. luôn kìa Nó stun luôn mới, kìa Em mới bắn nó mấy viên á Má cái chỗ khó, khó chịu vậy ta Nó stun hướng nào vậy? xuống xuống núi thì em xuống xuống uh, uh, tây bắc tây bắc đúng rồi tây bắc ok ở đây nó còn trên núi này em nó còn trên núi này em trên núi xa anh bắn không tới rồi để em, em, em đi đây tụi anh mất cái xe cảnh sát luôn rồi Rồi mò cô đâu? Macro. Trên núi đây. Trên núi bình tĩnh bình tĩnh thôi. Nó đang trên đỉnh núi nè. Nãy giờ quan trọng là anh bị mất mẹ cái xe cảnh sát rồi. Má ẩu thì chứ. Nó trên đỉnh núi nó quay quay xuống nè. Vậy nó bắn em, nó bắn em. Ừ? Shot fire, shot fire, shot fire, shot fire. Đục má sao quá không shot fire được chứ. Shot fire, nghe cho anh luôn á nghe cho anh anh không nghe tiếng luôn á anh anh đâu dạ. đang đi bộ mà bắn em nè ok ok anh nghe tiếng rồi thấy à, rồi thấy nó rồi shot phai luôn bắn nó luôn bắn hạ luôn nha từ từ cứ câu quay câu quay câu quay câu quay câu quay đừng để nó lên xì nó được cứ việc bắt hạ một viên vô đầu nha một viên vô đầu ờ, đang đang bọc nó bên này rồi nó hết chạy được rồi đâu rồi nó đi hướng bên phải á hướng bên phải xuống dưới núi á À thế rồi. À? Nó bắn nó kìa, nó bắn nó kìa. Không bắn nó, bắn nó mà không được. Sốt phải rồi thì cứ chơi nó thôi. Ê máy bay, ơ à, máy bay lăn. Má sao máy bay tuột? cái dốc núi để tuột qua. À. Ờ chịu khó đi, đi bộ đi bắt nó được rồi tí nữa về ngồi đi xe đi DT vậy. Chờ chờ chứ đây đây tôi đang thở oxy mắt cô chở đi xuống dưới kìa cô bên phải kìa đây đây đây, đây chạy ra Marco Marco cô. ngồi sau đây mắt cô không có chiếc BDA hay gì á có chết rồi đây chỗ nó luôn mà lên đi mắt cô. đang ở gần nó mà không biết nó đâu nữa. trống của tôi Sida sao bắn tới rồi là thấy nó thấy nó nó đang đi xuống núi chỗ ờ, câu cá nó hướng hướng về câu cá ừ, đúng rồi ạ nè thấy nó nè Má xe cảnh sát lỏ chết mẹ thắng được Nó nó cách Nó cách luôn á mà cứt kìa Gì bắn giòn hả vậy? Nó bắn hả? Nó, nó mới bắn em xong Rồi đau mà đau mà đau mà Đau chưa? Hay quá Hay quá Hay xuống quá. tới Láo Còng tay lại luôn bắt luôn á Em em em dựa theo chép bon quay lại em đón anh được không Simon Mặc rô đứng hỗ trợ cho Bochi đi không bây giờ nè từ từ để em xíu bây giờ nè ai có bộ số cứu cứu nó liền nhặt hết súng của nó lên gớt xe nè nhặt nhặt đạn của nó luôn này nè để chi rồi chi để tôi cứu chi bắt nó nha tôi tự tôi cái súng nó lấy không được cái súng nó lấy không được lấy cái súng đi lấy cái súng ai ai rộng rộng túi lấy cái súng đi mặc rô ý ý là không lấy lỗi rồi à, à. đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ rồi xong mất cái giáp bây giờ em cứu cái gì vậy ta lấy được lấy được lấy được đúng không bây giờ nè